Thank you. ở tận bàn xa lội qua bao con suối vượt qua năm ngọn núi đến học dưới mái trường lần đầu xa tròi nương xa nhịp chạy dây sương Tần Ba.